người bị F0 người ta khỏe lắm sáng dậy các à, các bạn không có được đưa đi thì các bạn ở nhà nghe theo mình hướng dẫn nhà mình có ba người bị F0 người ta khỏe lắm sáng dậy các bạn làm vệ sinh sạch sẽ hết rồi đúng không các bạn dậy sấy cho mình trên đầu lỗ tai sau lưng tay và chân sấy xong rồi các bạn làm vệ sinh cho mình một ly một cái chén nước sôi và hai muỗng giấm muỗng cỡ này thì hai muỗng còn muỗng sâu hơn thì một muỗng bỏ vào nước sôi riêu riêu nha các bạn xong xong hết ra xong hết ra đó các bạn xong như vậy xong rồi thì cái nước này các bạn bỏ vô miệng khò nhả ra khò nhả ra trời ơi nó đã cái cổ họng lắm nếu ai bị sốt su vi á đau cổ họng sưng cổ họng khó chịu lắm là các bạn khò nó đã lắm nó đã lắm mà lúc này là bắt đầu lỗ tai nó cũng bị ngứa rồi tai mũi họng mà các bạn lấy cái cây bông gòn nhúng vô cái giấm không thôi giấm không có nước nha các bạn quấy lỗ tai trời ơi nào là viêm nè sưng nè mũ nè sạch sẽ hết luôn mà làm mỗi ngày chứ không phải làm một lần một ngày làm hai ba lần vậy đó trong khi nó đang bị ngứa lỗ tai bị sưng bị tấy bị mũ mà hết luôn cổ họng bị sưng bị đau bị viêm mà đó khò nước này nhả ra khò nước nhả ra nó là nó bớt sưng nó bị vi khuẩn mà xâm nhập vô đây rồi bắt đầu các bạn ấy giấm thì nó sẽ hết mũi cũng vậy các bạn hít vô thì cái niêm mạc nó sẽ khô nó không có tiết ra cái chất nhầy nữa nó sẽ làm cho khô cái niêm mạc và virus nó không có xâm nhập vô được đó rồi các bạn lấy cái nước này hai muỗng nước này hai muỗng nước này có giấm các bạn chế vô thêm cho mình một muỗng mật ong rồi các bạn uống vô luôn ok một ngày có thể uống hai lần là ai bị đau họng nha ai bị mà nặng lắm rồi đó thì mình làm cách này rồi xong là khỏe hết một buổi sáng bắt đầu các bạn ăn sáng ăn sáng không nổi thì các bạn say sinh tố say sinh tố ăn rồi ai mà bị huyết áp thấp nha thì các bạn à quên nữa cái ca nước này cái đã ca nước này nè là buổi sáng các bạn pha một ly nước trà trà nóng nha lúc nào cũng nóng hết tất cả đều nóng hết ai mà huyết áp thấp thì các bạn bỏ gừng nhiều vô bỏ gừng nhiều vô đường trà đường gừng làm cho huyết áp mình nó cao lên nhưng mà phải ăn đồ bổ máu còn cái thời <laughs> này dịch thì ở trong nhà không có gì hết thôi kệ nó đi mình giữ cái cái cái cái mạng mình đi đó bỏ đường trà gừng vô cho nó nó nó khỏe cái đã đó còn ai mà huyết áp cao á thì các bạn dắt chanh vô dắt chanh vô cho huyết áp mình nó xuống cho nó lỏng máu lúc này máu của mình nó bị đóng cục rồi nếu mà bị f không là đóng cục rồi đó là các bạn lấy máy sấy sấy và uống nước chanh thì nó hạ loãng máu ra đó các bạn nào huyết áp thấp thì bỏ gừng vô đó nhớ nha ở nhà mình nè nấu xôi nè ăn sáng nè